chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình Thì video tiếp theo của mình ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cất thuyền à, bằng à, phao nha mọi người nhé Thì uh, để làm cái thuyền bằng phao thì mình sẽ có phao đây rồi Bây giờ mình sẽ làm uh, Mà mình cái này cái bằng phao nhưng mà trong nào mình sẽ bằng tốt Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái uh, bằng phao be afraid, everything will change You and I, jumping off the edge, there's a dream sau một hồi mình làm được cái thuyền à, như thế này nha mọi người nói chung là chưa hoàn chỉnh đâu động cơ thì à, có hai cái motor ở đây này hai motor nhỏ xíu à đây hai motor cái này của máy của <laughs> motor của Playcam nó bị hư mình lấy làm thì bây giờ mình sẽ tiếp tục à, làm tiếp tục làm các viền cho nó nha Ok mọi người thì à, đây là cái tuyển chiến của mình do nó trời nó gần tối rồi cho nên là mình sẽ không có làm nữa ngày mai mình sẽ tiếp tục uh, gắn cái động cơ này vào nha mọi người nhé gắn cái motor này vào cái thuyền chiến và làm cái bánh lái cho nó nhé và mình sẽ ra ngoài biển mình thả nha ok thì uh, đây là cái tập chuyên của mình nha mọi người cùng à, xem nha. Ok à, mọi người à, nhớ đăng ký kênh để à, đón xem tập 2 nha mọi người nhé. Somebody I'm not seeing be afraid